Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 29 tháng 9 năm 2021, tức ngày 23 tháng 8 năm 2021 âm lịch, ngày canh thìn, tháng đinh dậu, năm tân sửu. Con giáp sung ngày canh thìn hôm nay là giáp tuất, mậu tuất, giáp thìn. Con giáp sung tháng đinh dậu là ất mão, quý mão, quý tỵ, quý hợi, quý dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, Cục diện Mão Tý tương hình là điểm báo vận trình công việc của người tuổi Tý xa sút khá rõ trong hôm nay, bản mệnh cần chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình hơn, có nhiều khi những chú chuột nói năng thiếu suy nghĩ, không kiêng nể ai, dễ tự gây họa cho mình. Thiên tài cho thấy con giáp này có điểm sáng trên lĩnh vực tiền bạc. Có vẻ như những người chăm chỉ với các công việc làm thêm suốt thời gian qua sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể phát tài nhờ vận may của mình. Ngũ hành tương sinh còn nâng đỡ nên đường tình duyên của tuổi Tý nhờ thế mà khởi sắc rực rỡ, quý nhân sẽ dẫn lối chỉ đường cho bản mệnh tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Hãy mở lòng mình và đón nhận những tình cảm gửi trao. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu. Con số may mắn là 32.77. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tỷ kiến xuất hiện mang tới cho người tuổi Sửu sự quyết đoán để nhanh chóng đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân, không để cơ hội trôi qua một cách lãng phí. Nhất là về đường tài lộc, bạn sẽ không còn do dự mà bỏ lỡ cơ hội kinh doanh phát tài. Thổ mộc xung khắc lại cho thấy sự mâu thuẫn trong chính gia đình của con giáp này. Bạn khó mà cân bằng được thời gian dành cho công việc và nửa kia. Vốn dĩ việc kinh doanh kiếm tiền đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian và công sức, trong khi đó người ấy thì luôn trách móc bạn vô tâm. Dẫu vậy, bạn vẫn phải sớm tìm ra cách cân đối lại cuộc sống của mình đi thôi. Hãy tâm sự, chia sẻ với người ấy nhiều hơn để có sự ủng hộ của hậu phương. Dù không muốn tranh cãi thì bạn vẫn phải đối mặt chuyện trò để người ấy hiểu hơn về công việc bạn đang làm. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tị. Con số may mắn là 32, 36, 3. Tử vi tuổi dần, Người tuổi dần được các thần chính quan che chở mang tới nguồn năng lượng hăng hái để bạn tập trung giải quyết công việc, có những thời điểm tiến độ của bạn vượt cả mong đợi. Chính điều đó đã khiến cấp trên rất hài lòng và đánh giá bạn cao hơn. Hơn nữa bạn có nhiều tham vọng và mong muốn có thể thực hiện được tất cả bằng chính năng lực của mình và cố gắng hết mình để làm được điều đó. Tinh thần trách nhiệm cao và không để mình lùi bước, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa sẽ giúp bạn sớm chạm tay vào ước mơ của mình. Tuy nhiên, mộc khí vượng cho thấy sức khỏe của bạn không được tốt, có thể thường xuyên làm việc với cường độ cao đã bào mòn sức khỏe khiến bạn có dấu hiệu quá sức. Công việc quan trọng nhưng đừng quên nghỉ ngơi hợp lý nữa nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Con số may mắn là 32, 78, 4. Tử vi tuổi mão. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thiên quan xuất hiện trong tử vi hôm nay, của người tuổi mão dễ gây ra những tác động tiêu cực khiến tinh thần của bạn trở nên bất ổn, dễ gây ra sai sót không đáng có. Vì thế, nếu có thể, hãy tránh làm những việc quan trọng trong ngày này. Thậm chí, nếu bạn tỏ thái khó chịu, có lời nói không đúng mực không đúng địa điểm còn dễ mang họa vào thân, bị tiểu nhân hãm hại, vướng vào thị phi. Trường hợp nặng còn có thể ảnh hưởng tới đường tiến thân trong tương lai. Do đó, hãy thật thận trọng trong hôm nay. Mộc thổ xung khắc, những chú mèo trong hôm nay cũng không được may mắn lắm trong chuyện tình cảm. Dường như bản mệnh vẫn chưa tìm ra được bí quyết để duy trì mối quan hệ hạnh phúc và bền vững, nỗ lực nhiều mà kết quả vẫn chưa thực sự khả quan như mong muốn. Có những thời điểm bạn vô cùng nản lòng, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ. Con số may mắn là 33, 68, 5. Tử vi tuổi thìn. Dưới tác động của cục diện mão thìn tương hại, Điều mà người tuổi thìn cần chú ý trong hôm nay là học cách kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Tuy có nhiều chuyện này sinh bất ngờ ngoài kiểm soát, nhưng đừng để cơn nóng giận bao trùm mất cả lý trí mà làm ra những chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Kiếp tài như phủ thêm một màu ảm đạm lên vận trình hôm nay, của những chú rồng khi tiền bạc trong ví cứ thất thoát một cách khó kiểm soát khiến con giáp này khá đau đầu. Nguyên nhân cũng bởi bản mệnh chi tiêu có phần quá chớn nên bị thủng ví, cũng là điều dễ hiểu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 chính ấn hỗ trợ cho người tuổi tỵ có một ngày làm việc như ý. Những vấn đề khúc mắc trước đây cuối cùng đã được giải quyết khi bạn tìm ra vấn đề cốt lõi ẩn sâu trong đó. Hiệu suất của bạn đang khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ và cấp trên đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Mộc sinh hỏa cho thấy đây là thời gian lý tưởng để bạn thúc đẩy tiến độ trong các mối quan hệ tình cảm của mình. Nếu còn độc thân, bạn có thể chủ động mở rộng mối quan hệ, tăng cơ hội tìm được người thích hợp với mình,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 86. 7. Tử vi tuổi ngọ Thứ bốn này, mão ngọ tương phá nhắc nhở người tuổi ngọ cần phải hết sức thận trọng trong ngày hôm nay. Có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện xung quanh bạn, thừa cơ bạn không để ý để ném đá giấu tay, gây trở ngại cho công việc của bạn. Cách tốt nhất để tránh khỏi rắc rối là hãy cứ tập trung làm tốt công việc của mình thay vì đôi co với những kẻ đó. Làm vậy vừa mất thời gian mà bạn còn dễ rơi vào bẫy dập của kẻ tiểu nhân. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ con người của bạn và chẳng ai lại tin tưởng những lời dối trá vô căn cứ cả. Bù lại, ngũ hành tương sinh mang tới nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái cho người tuổi ngọ. Đừng để lỡ cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn. Con số may mắn là 02, 53, 8. Tử vi tuổi mùi, Tam hợp là các thần của người tuổi mùi trong ngày thứ bốn này. May mắn sẽ mỉm cười với bạn trong những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Hai bên tìm được tiếng nói chung và không còn giận dỗi với nhau nữa. Khúc mắc lúc trước chỉ càng khiến hai bạn thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Không chỉ vậy, tam hợp còn trợ giúp rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn của bản mệnh. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bạn không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn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 thương quan gây không ít trở ngại cho người thân trong hôm nay khi thái độ làm việc chảnh màng của bạn khiến cấp trên không hài lòng. Suy cho cùng mọi thứ cũng do chính con giáp này gây ra, bạn nên tự chấn chỉnh bản thân thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay một ai đó. Dù cho lý do cá nhân là gì, bạn cũng nên rạch rời giữa việc công và việc tư. Bản mệnh cần phải tuân thủ quy định đã được đặt ra thay vì làm tất cả theo ý mình. Khi ở trong một tập thể, bạn cần phải đặt lợi ích của tập thể lên cao nhất, Ngũ hành kim khắc mộc, chuyện tình cảm không êm đẹp có lẽ một phần là nguyên nhân khiến những chú khỉ thiếu tập trung trong hôm nay. Con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Bản mệnh không nên chút những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết nhất một cách vô cớ như vậy, bởi mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Con số may mắn là 03, 06, 10. Tử vi tuổi dậu Ảnh hưởng của lục xung đe dọa nghiêm trọng tới chuyện tình cảm của con giáp tuổi dậu trong hôm nay. Đối với những người đã có đôi có cặp, thời gian này đòi hỏi hai bạn phải chấp nhận và hòa hợp với sự thay đổi từ đối phương thay vì tranh cãi gay gắt nếu không muốn mối quan hệ của mình rơi vào bế tắc. Thực thần mang tới cho con giáp này những cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi dễ dàng nhờ các khí vây quanh. Con giáp này kinh doanh làm ăn phát đạt, dễ gặp được những cơ hội tốt mà phất lên. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội, phát huy hết nội lực của mình để không lỡ mất tiền bạc ngay trước mắt. Cơ hội làm giàu không phải lúc nào cũng có sẵn, bỏ lỡ rồi thì sẽ chẳng thể nào lấy lại được nữa. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, sửu. Con số may mắn là 43, 74, 11. Tử vi tuổi Tuất. Sự xuất hiện của kiếp tài trong hôm nay đe dọa vận trình tài lộc của người tuổi Tuất. Tiền bạc trong ví không cánh mà bay, dù bản mệnh đã rất cố gắng nhưng không thể cứu vãn được tình hình, mọi chuyện diễn tiến ngoài sức tưởng tượng của bạn. May mắn là bản mệnh luôn có người ấy ở bên hỗ trợ, an ủi kịp thời trong những thời điểm khó khăn như này nhờ lục hợp che chở. Vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi khi có thể, đôi lứa yêu nhau cũng ngày càng khăng khít hơn. Người độc thân có thể sẽ gặp được người mình yêu qua những lời giới thiệu của người quen. Tình cảm đến không quá nhanh nhưng lại khiến bạn đắm say trong sự ngọt ngào mới chớm đó, như mưa dầm thấm lâu, hy vọng mọi thứ đều sẽ suôn sẻ. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thân. Con số may mắn là 40, 67, 12. Tử vi tuổi Hợi. Người tuổi Hợi được tam hợp cục che trở nên đường tình duyên thêm phần khởi sắc như mong muốn. Người độc thân hãy mở rộng lòng mình, quý nhân sẽ trao cho bạn cơ hội để tìm được một nửa phù hợp. Đừng từ chối hạnh phúc chỉ vì lo sợ những tổn thương trước đó sẽ lặp lại một lần nữa bạn sẽ chẳng thể biết được điều gì đang chờ đón mình phía trước, hãy cứ thử dũng cảm đương đầu xem sao. Chính quan cũng giúp cho công việc của bạn tiến triển theo đúng kế hoạch đã đặt ra. Mọi việc nhìn chung suôn sẻ và thuận lợi hơn gấp nhiều lần ngày thường. Nhờ vậy, bản mệnh được đánh giá cao vì tinh thần hết mình, cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc, không ngại khó ngại khổ. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão.